chào các bạn hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp trình viên cho thị trường là đi nhập bếp có hiệu là này, model nó là KGM 56 563 VG đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp cái thóc cô biết đây đây là bếp nướng nè có mâm và vỉ nướng bằng inox bên trong ờ, lò nướng còn rất là đẹp bếp này được xuất xưởng vào tháng 7 năm 2016 thì ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam bếp ga Nhật á, số xuất Nhật <laughs> sử dụng rất là bền thứ hai à, rất là an toàn có cảm biến phá ga tự động đây là cảm biến phá ga tự động đây cảm biến cái đầu bằng đồng giống đồng mỗi hàng khi mà gió thổi làm tắt lửa hay nước trào làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ga lại thứ ba bếp ga nhật thì rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 330 tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng tôi chỉ tốn khoảng 150.000 tiền ga thôi cho nên rất là tiết kiệm thì tính năng đầu tiên bây giờ tôi sẽ thử là phá ga khi gió thổi làm tắt lửa thì tôi mở cả hai bếp nấu và một bếp nướng nướng thì các bạn giữ tay từ 3 đến 5 giây để ngọn lửa nó cháy đều ra do có thể ngọn lửa nó lớn nếu mà các bạn bật là các bạn buông tay liền thì à, nước sẽ không cháy Đây. ngọn lửa xanh đẹp nè bây giờ tôi sẽ chỉnh ngọn lửa để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa đây, tôi sẽ chỉnh ngọn lửa cả ba bếp rồi. thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán khác đó, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào <clears throat> hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ra và theo tiếng tập của Đà La thì một trong số ờ, có một số dòng bếp khác á, nó sẽ phát ra một tiếng bếp thì đối với bếp này á, nó chỉ nghe tiếng tập của đà le thôi nếu các bạn để ý đây. bếp bên trái nè bếp bên phải bếp nướng đã tự động phá ra là công tắc thì vẫn còn mở đây còn đây là cảm biến chậm đáy nồi khi cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á nó phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa thì tính năng thứ hai á tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á thì cho dù các bạn hữu cơ bụi bếp nó cũng sẽ không phá ở cái tính năng này nó phụ phụ thuộc vào đầu que cảm biến nếu mà cái đáy nồi các bạn bị lõm lên á không tiếp xúc được đầu que cảm biến cho dù các bạn nấu nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không phá còn về phần bếp ga nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại cho nên á khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ra thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga <coughs> bếp ga Việt Nam thì à, để khắc phục với à, để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một viên pin sạc pin thì có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp gắn à, đảo cực làm bếp không hoạt động đi theo pin là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét nè còn đối với tất cả cái dòng nước ga nội địa nhật á loại van phù hợp với nó là loại van Amilus 345 m van này giúp cho cái lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh hai bếp đã có nhiệt độ cao bếp bên trái 215 độ bên phải 217 độ à, bếp ga Nhật á, có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng với hai phân không có mất thời gian đi ờ, giống kiểu nướng truyền thống mà các bạn phải nhúng lưới than nướng thì các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hai nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô và giúp ta dễ dàng để xi minh móng hơn rẻ hơn khi mà có hệ thống phân phối với ca nội địa nhập trên khắp cả nước với khách tại thành phố Hồ Chí Minh á, xin nhắn vào Zalo Facebook Viber của Nam đây số điện thoại 0909 306 149 còn các cửa hàng biết ga các tỉnh thành khác á, muốn phân phối thêm bằng hàng biết ga nội địa nhập thì cũng liên hệ với Nam qua Zalo Facebook đều được còn các bạn xem youtube trên tv á cũng có thể tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video hữu bếp nội địa của chúng tôi và các bạn nhớ đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với ông bà người thân mình cùng xem bếp đã hai bếp đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nước cạn ngon công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì đối với dòng <coughs> bếp đây thì bây giờ sẽ lắp pin sạc cho bếp này bên thì chỉ có một cục thôi nên không đủ đôi dài với hộp kia, nên tôi gắn kèm thêm cái lò xo thì cái không bếp tại nhà các bạn móc lò xo vào cục pin của pin này dấu cộng đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường để nhận bếp bên yếu á các bạn có thể nghe về tính lượng của bếp thì tính lượng nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên yếu các bạn có thể theo dõi cái đèn này hiển thị pin nè khi pin yếu ta nấu ăn nó sẽ sáng đỏ lên còn đây là đầu chờ sạc tôi đã nấu sẵn ở đây thời gian sạc cái pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian để theo dõi thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc đèn xanh là pin đầy đỏ là đang là pin vào thì khi sạc pin đó các bạn vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường một lần sạc á các bạn xài từ được 2 đến 3 tháng tuổi thọ của pin thì khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai bên thì đối với dòng bếp này nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tính hạn giờ nấu và hạn giờ nướng thì tôi có bán kèm hai ổ cắm hàng giờ giúp các bạn hẹn được thời gian từ 1 đến 60 phút Đây, các bạn ngồi vào cục sạc nè đó các bạn cắm vào cắm hàng giờ Đây, cắm vào đây để được sẽ hữu một phút khi các bạn sử dụng ổ cắm hàng giờ các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hàng giờ đó, bếp nó mới tự động tắt tự động phá ra tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra hết thời gian trên ổ cắm hàng giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn điện cung cấp vào, vào bếp bếp thì được bảo hành một năm nếu trong người ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á sẽ trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp này cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột cư và cắn phá với dây điện chắc chắn không khi hết thời gian thì nấu cắm hàng giờ bếp nó cũng đã tự động tắt lửa và phá ra rồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết chứng năng chứng năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở những video sau